chào tất cả các anh em soccer những anh em đang thua tha vào cái bộ môn chơi là bầu cua này tài xỉu này sóc đĩa này bài lá này đấy những cái tháng trước anh em đã từng chơi những cái thiết bị đánh bầu cua và đánh tài xỉu kể cả sóc đĩa như là cái máy nghe máy phân âm này hoặc là những cái thiết bị quét đấy thì bây giờ những cái máy móc đấy nó hỗ trợ cho anh em không thể tuyệt đối 100% được thì nay bên của mình giới thiệu cho anh em một cái công nghệ bê trực tiếp từ bên Macau về anh em nhá đó là cái kính nhìn xuyên bát nhìn xuyên vật thể anh em lưu ý này cái kính này có thể nhìn được xuyên tất cả các loại vật thể như là nhôm nhựa đấy sành sứ mủ cao su để áp dụng cho anh em đánh bầu cua đánh tài xỉu và đánh sóc đĩa anh em nhá kể cả anh em đánh bài thì nay tôi sẽ thử cho anh em cả bốn cái môn chơi này cái đầu tiên về bầu cua thì đây là cái len áp tròng này đây là cái bộ len áp tròng khi anh em mua này anh em đeo thẳng trực tiếp vào mắt anh em nhá giống như anh em đeo len của con gái thôi rất là dễ dùng đây này thì ờ, khi mà anh em dùng thì anh em ờ, bỏ chút nó ra cái bát nước lọc sạch này đấy thì uh, bây giờ mình đã đeo đã đeo một cái bộ len vào mắt mình rồi đấy thì tí nữa mình sẽ bây giờ mình sẽ đưa cái len áp tròng này lên cái camera của điện thoại để cho anh em nhìn thấy cái sự xuyên thấu của nó là như thế nào thì giới thiệu cho anh em về cái kính của Macau đây là cái bộ kính 3D của Macau này đấy kính rất là cao cấp nó được làm từ lụa tư tằm anh em đeo len cả ngày không bao giờ lo là mắt anh em bận mắt hay là chờ thế nào cả anh em nhá thế đối với bộ môn chơi bầu cua thì đây là cái bát đây này đây là cái bát sứ này bát xanh bát sứ này thì bây giờ mình sẽ úp vào để cho anh em nhìn cái bộ môn chơi bầu cua này đấy anh em nhìn nhá rõ là con con à, con cua này con bò này con cá này về tôi úp vào này không nhìn thấy gì này đấy thì bây giờ mình sẽ đưa kính qua cái kính này rất là nét này đấy, đấy mỗi anh em nào chơi bầu cua anh em nhìn chưa rất là nét đấy đấy thì uh, anh em nào mà chơi bầu cua thì anh em có thể áp dụng cái kính này anh em nhá. thì mỗi một môn chơi tôi không có thời gian nhiều tôi chỉ thử cho anh em uh, lướt lướt qua vài cái uh, tiếng bạc thôi đấy anh em nhá. đấy đây là môn chơi bầu cua còn bây giờ tôi sẽ chuyển sang cho anh em là cái môn chơi uh, nhìn luôn cả đọc luôn cả vị luôn nhé này, này. rất là nét anh em nhé đấy đấy là môn chơi tài xỉu rồi bây mình này đây tôi có con 9 này với con 8 này đây tôi xoay cả hai con cho anh em xem nhá, này này à, anh em nhìn này đây rồi ok nhá đây con 8 này à, thì anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình anh em nhé cảm ơn anh em anh em này đây là thành quả của canh bạc ngày hôm nay tôi chơi anh em này nhờ anh em hỏi tôi không luồn bát đĩa quân vị đến sân chơi thì em chơi bằng cái gì liệu chơi như thế thì người ta đi chơi rồi cần gì người ta phải bán đồ nữa tôi vẫn bán đồ để giúp đỡ anh em thua ta xa bờ nhưng ngược lại tôi vẫn đi đánh để tôi kiếm lúa về từng ngày đây chỉ gọi là năm bảy trăm để tôi đánh cho anh em để giới thiệu cho anh em một cái bộ đồ chơi gì nó hiệu quả nhất để anh em vào sân chơi không luồn được bát đĩa quân cán mà anh em vẫn chơi hiệu quả nhất ngày anh em đi làm công nhân rất là vất vả tôi ngồi nghỉ ngơi đánh một hai canh một ngày là tôi có thể chơi để hưởng thụ rồi anh em này anh em trực tiếp để có bộ đồ chơi tư vấn cao cấp và cái sản phẩm nhà tôi nhập trực tiếp bên mà cao anh em này đó là cái máy thu quét mặt quân vị laser A6 anh em này với thiết kế nhỏ gọn tinh vi đánh cực kỳ hiệu quả dùng pin sạc anh em này dùng một đánh nẻ dùng hai đánh chắn không cần luồn bất kể máy móc thiết bị gì anh em nhá anh em alo tôi 0976404498 thì cái hàng này chơi là siêu phẩm đột phá của năm nay số lượng về có hạn nên anh em nhanh tay là người mua hàng đầu tiên và bảo hành một năm đổi mới cho anh em nhé để anh em có cái hàng chơi chất lượng nhất các loại vị đều chơi được villa thăng long chắn đóm bài thuốc anh em phải lưu ý cực kỳ quan trọng anh em này để hiệu quả kiếm lúa anh em có thể cầm đồ đạc của anh em đến để thử hàng anh em này thì bây giờ tôi hướng tôi sẽ đúc cái máy đánh em một vài tay xem nó có chuẩn xác không anh em nhá để bộ đồ chơi nó mới nhất đẳng cấp nhất anh em này tôi kỷ niệm cho em một vài tay này đây. anh em nhanh tay là xem clip này sẽ gọi trực tiếp cho tôi anh em nhá anh em để có một cái phao cứu trợ anh em này lẻ anh em này anh em đây là vị đó này rất chuẩn các loại vị đều đánh rất chuẩn chỉnh anh em này đặt xuống này máy báo đúc vào trong người cực kỳ là kín luôn nẻ này ba đen đi ba trắng này thêm tay nữa các anh em này vì cái thời gian quảng cáo cho phép tôi không thể sóc quá nhiều được em này chẵn này anh em chuẩn xác này thì bây giờ tôi đổi một cái vị khác để đánh xem nó đánh ra làm sao thì ví dụ anh em biết sân chơi của anh em là chơi cái vị gì thì anh em có thể lập trình trước anh em này đây ví dụ một cái lá bài ngẫu nhiên đây là cái vị người ta chơi sân chơi còn đây là cái vị anh em có thể chuẩn bị trước ở nhà anh em nhá mình phải biết người ta chơi cái vị gì để anh em lập trình anh em này đây là cái vị chơi sân chơi tôi sấn luôn này lẻ dung một chẵn dung hai anh em không phải thiết kế sòng sới không phải tổ chức nhiều mình đúc máy trong người là kiếm lúa giống tôi tôi có tất cả những gì tôi đã có anh em nhé chỉ sau một vài thời gian ngắn vì khi tôi đã có cái đồ này em ở đây cái bộ vị này còn cách quét cách lập trình ra làm sao cái máy cực kỳ hiệu quả anh em gạt công tắc lên này soi đèn anh em này soi đèn trực tiếp lên máy anh em này rất dễ chơi anh em này soi đèn laser anh em này đi một lượt thôi thu thu mặt lưng anh em nhá rồi như thế đã xong Rồi tôi sẽ để cái máy trực tiếp ra ngoài Để cho anh em cùng cảm nhận nhịp dùng với tôi Có anh em đi chơi đúc ống chân ống đầu túi quần túi áo tùy anh em anh em alo 0976 40 đây là cái vị là chơi ở sân chơi còn đây là vị tôi đã quét trước tôi đã bỏ đi rồi anh em này cự ly máy đánh của máy là 3 mét anh em này sóc xong đặt xuống này một dung này một dung đánh này anh em này ba trắng anh em nha rất hiệu quả 0976 40 tám để có tất cả những gì nhà cửa xe cộ lấy lại tất cả anh em này chẵn này rất chuẩn chỉ anh em nhá thua tha xa bỏ gặp được tôi như là cái pháo cứu trợ rồi một này hai này chẵn này chuẩn xác tôi kỷ niệm cho anh em một cái tay cuối cùng anh em mua hàng trực tiếp alo tôi 0976 40 8888 1 2 2 dung đánh chẵn anh em này tứ tử rất chuẩn xác anh em nhá để có cái máy đó cái máy A6 thu quét mặt con vị laser cực kỳ hiệu quả chính xác anh em trực tiếp thử hàng qua bến xe Mỹ Đình khu vực Hà Nội hoặc bến xe miền Đông khu vực Sài Gòn để nhân viên đón vào tư vấn miễn phí đổi mới một tháng bảo hành một năm anh em nhá ở xa tôi gửi xe khách xe ca đường xe đò 0976 40 8888 nhà tôi bán tất cả đồ của bạc bịp máy đi bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu hack game dạy bài thành không anh em hãy là người đầu tư sáng suốt và chuẩn chỉ nhất anh em nhá thì cảm ơn anh em anh em này tôi sóc cho em đụt một vài tay này đánh đâu được đấy hàng chuẩn chỉ luôn này bạc chẵn này anh em nhá chuẩn xác nhá cái hàng này bát đĩ quần cán của dòng của sới đến sân chơi mình cầm thiết bị của mình đi chơi là chơi được hàng công nghệ cao lẻ chuẩn xác ba đen anh em này đi chơi luồn đồ đạc người khôn của khó rất là khó anh em nhá bạc chẵn chuẩn chỉ thêm tay nữa này chẵn tiếp này rồi chuẩn xác anh em nhé, thì cái hàng này bát đĩa quân cán là mình không trồ chặn gì vào anh em này Đấy, tôi kiểm tra này, này. bát soi trong veo này rồi rồi đĩa này đĩa 5 nghìn ngoài chợ này em thấy nhá kiểm chứng này quân vị này quân vị xanh chín này xanh chín 100% anh em nhá đến thử hàng nhà tôi anh em cầm bát đĩa quân vị của anh em đi để thử hai thoải mái anh em này Đấy, vừa rồi tôi sóc cho anh em đôi ba tiếng bạc vào đánh trong máy trong người tôi đúc cái máy thu màu quân vị CC308 là đồ chơi mới nhất cải tiến nhất của cái năm nay đi chơi anh em đúc máy trong người là anh em chơi cự đi bắt xa nhất của nó được 2 mét ở đây nó có cái bệ 360 độ này nó quét đa chiều anh em ngồi bất kể vị trí nào được mới chơi mới va vào đồ đều chơi được hết anh em nhá thì nó thu quét được tất cả loại màu quân vị Vina Thăng Long chắn đóm bài thuốc <coughs> anh em vùng miền địa phương nào chơi quân vị gì thu quét hay có gì hướng dẫn tư vấn anh em alo tiếp tôi 0976 40 48 để được tư vấn miễn phí về cái sản phẩm này cái máy thu màu quân vị CC308 thì anh em phải lưu ý đến sân chơi của người ta là em biết người ta chơi vị bài hay vị thuốc hay vị chắn thì em phải lập trình trước ở nhà đi thì ví dụ bây giờ tôi lấy một cái la bài ngẫu nhiên này tôi bật trực tiếp khởi động lên này khởi động lên này à, tôi bật tín hiệu trực tiếp để cho cái bệ nó quét anh em nhá tôi lấy một cái la bài ngẫu nhiên Đấy, tôi thu quét màu quân vị thì em ý nhá cái mặt đằng trước đó là quân đỏ hay quân đen không quan trọng quan trọng cái mặt lưng của quân bài này này là máy nó thu quét thì đến sân chơi vẫn là chơi cái bài này thì là đúng cái màu này là nó sẽ nhận diện được đúng cái màu quân của nó là nó sẽ chơi được thu quét khoảng 15 giây anh em nhá rồi như thế là tương đối ổn định ok rồi Đấy, anh em này bây giờ tôi sẽ lấy một cái lá bài ngẫu nhiên khác bất kể lá nào anh em này bất kể một cái lá ngẫu nhiên nào được anh em này Đấy, lấy bất kể lá này luôn đi Đó, tôi sẽ cắt trực tiếp cho anh em Đấy, máy đã thu quét xong rồi à, tôi sẽ tắt nó đi này thì cái máy này á, anh em lưu ý này chỉnh được nhịp rung to nhỏ anh em đây có cái cót này chỉnh nhịp rung này đó nhịp rung có thể chỉnh to nhỏ theo ý của anh em tôi sẽ cắt ngẫu nhiên cho anh em một cái lá bài con 6 bích này công việc của anh em đến sân chơi nhá đến sòng sới anh em không phải luồn đồ đạc gì vào hết anh em chỉ có đúc máy vào trong người bật công tắc lên chờ tín hiệu rung rung một đánh nẻ rung hai đánh chẵn anh em nhá à, cứ theo nguyên lý mà chơi ngày xưa anh em đánh cái bát hình hay đĩa khiển đĩa chiều hay cái bệ trôn nó rất là nhì nhằng khiến anh em nhiều lúc là mua đồ lại thua tha nhà tôi bán hàng với tiêu chí đổi mới một tháng và bảy miễn phí một năm anh em nha nên anh em yên tâm về chất lượng số điện thoại trực tiếp của công ty tôi đây để được tư vấn miễn phí về cái sản phẩm này anh em này à, máy này, tôi bật lên này rồi bật một nhịp lên rồi rồi tôi sẽ để trực tiếp ra cái bát này làm clip tôi sẽ để trực tiếp ra đây để cùng cảm nhận nhịp rung với tôi Còn khi đi chơi anh em đeo vào trong người ngụy trang chân ống đầu túi quần túi áo tùy của anh em rồi đấy máy đã báo đây à, chỉnh cho nó rung cho nó nhỏ nhỏ này tí nữa này rồi à, không to quá anh em này lỗ bạc anh em nhá à, sắp xong này đặt xuống này một rung này hai rung này bạc chẵn này à, chuẩn xác này chồng quân chồng vị đều báo chuẩn xác cho anh em anh em nhá cái máy thu màu quân vị CC308 là đồ chơi mới nhất cải tiến nhất ngụy trang tinh vi nhất hai dung hai dung đánh chẵn anh em này cứ thử trắng anh em nhá đấy nó chỉ phân biệt cho anh em được chẵn và nẻ anh em nhá nó không đánh được cho anh em mặt vị anh em nhá một dung này bạc đi bạc lẻ này anh em này bạc cái đi cái ở rất đều ba đen anh em này chuẩn xác này anh em có thể cầm bát đĩa cuôn cán của anh em lên trực tiếp cơ sở để thử hàng miễn phí anh em nhá 3 đến 5 giây máy trái quả rất là nhanh và chuẩn xác lẻ anh em này rồi ok à, quân vị xanh chín chạy vèo vèo trên đĩa trên bát này nhiều anh em đánh ngợn đắng nhốt cay vì mua phải những sản phẩm không chất lượng thì em phải alo trực tiếp 0976 4048 nhà tôi đã kinh doanh 15 năm trong cái lĩnh vực thiết bị đồ công nghệ cao của bạc bịp anh em này tiếng này này anh em này đây chuẩn xác anh em này tiếp tục này trong khổ là clip tôi sót cho em khoảng chục tiếng bạc còn khi anh em lên cửa hàng tôi sẽ được nhân viên tư vấn miễn phí cẩn thận cho anh em bằng lẻ anh em này Đấy, chuẩn xác lẻ anh em nhé không thể sai được mọi chi tiết sản phẩm anh em alo tôi không chín bảy 0976 4048 tôi chỉ dùng duy nhất một số điện thoại thôi anh em nhé không có số điện thoại thứ hai à, tiếp tục này xong xong đặt xuống này in khuôn in bát là máy trái quả cho anh em một dung này hai dung này hai dung bạc chắc anh em này à, rất chuẩn chỉ anh em nhé bây giờ tôi sẽ đeo trực tiếp cái máy vào trong người để đánh cho anh em đôi ba tiếng bạc anh em này xem có chuẩn xác không này xong song đặt xuống này bạc lẻ anh em này tiếng này lẻ này đánh cả cái bến xe em đình vào nẻ này anh em này chuẩn xác ba đen anh em nhá không thể sai được tiếp cho anh em một hai tay nữa này nè anh em này chuẩn xác luôn ba đen anh em này cái tỷ lệ chính xác lên 95 97 phần trăm anh em nhá tỷ lệ cho anh em hai cái tay cuối cùng này tôi sóc dài tay một chút này cái hàng này sóc ngắn sóc dài sóc nhanh sóc chậm đều ok mặt lẻ một tỷ nẻ đánh cả biến xe em đình vào nẻ anh em ba đen đi ba trắng em nhá Đấy, chỉ có hai mặt chắn lẻ khi em đánh xanh chín rất là khó khăn để anh em chơi ăn được tiền anh em này bạc chắn anh em này tuột xác cứ tử trắng anh em này Đấy, thì bây giờ, bây giờ tôi đã sẽ kết thúc video anh em nhé mọi chi tiết sản phẩm muốn hướng dẫn chi tiết hơn anh em alo tôi không chín bảy sáu bốn không bốn tám tôi tư vấn miễn phí cho anh em cái máy nhận diện màu cc 308 này đồ chơi mới nhất cải tiến nhất không chơi anh em tắt nguồn đi này Đấy, dùng dùng hàng sạc anh em nhé thu quét 2 mét quay đầu tất cả các loại quân vị đều thu màu được Villa Thăng Long chắn đón bài thuốc anh em có thể cầm bát đĩa quân vị và đồ đạc của anh em lên để kiểm chứng nhân viên đón và tư vấn cho anh em cái bệ này nó quét 360 độ đa chiều rồi anh em ngồi bất kể vị trí nào của sân chơi đứng hay ngồi anh em đều báo rất chuẩn chỉ nhà tôi bán tất cả đồ và bịp máy đánh bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu hack game dạy bài tay không thứ hàng trực tiếp anh em lên trực tiếp bến xe mỹ đình hoặc bến xe đông sài gòn anh em nhá bến xe đi hà nội bến xe đông sài gòn nhân viên đón vào tư vấn miễn phí cho anh em nhà tôi ở cạnh cổng bến rồi anh em ạ đây em rất thuận tiện đi lại lên nhân viên đón vào đàng hoàng để cho anh em đồ chơi chất lượng nhất máy CC 308 thu màu quân vị bát đĩa quân cán xanh chín 100% cảm ơn anh em theo dõi bạc chẵn này tứ tử trắng này tiếp tục cầu chẵn này tiếp tục tứ tử này bẹt cầu chẵn này sấp đôi này hàng chơi cao cấp đẳng cấp nhất máy thu mặt vị A88 tôi khui hộp cho anh em này với sản phẩm chính hãng nhà tôi nhập khẩu trực tiếp bên Macau đó cái máy thu mặt vị A88 máy này dùng hàng sạc em sạc chúng tôi hai tiếng đánh liên tục 10 đến 12 giờ đồng hồ một dây sạc và một sách hướng dẫn sử dụng Đấy. khi hàng tôi bán ra sẽ bảo hành đổi mới một tháng và bảo hành miễn phí một năm cho anh em nên yên tâm về chất lượng anh em alo 0976 40 8888 em đi nhá máy thu mặt vị A88 tôi thu tất cả các mặt vị Villa Thăng Long chắn đó bài thuốc anh em vùng miền địa phương nào chơi cái mẫu vị mặt vị gì em alo trực tiếp số điện thoại 0976 408888 thì ví dụ ở sân chơi nhà người ta anh em biết người ta chơi cái vị bài thì tôi kiểm chứng luôn này cái hàng này bát đĩa quân cán là xanh chín 100% lên cho tôi thử hàng anh em cầm bát đĩa quân cán đi anh em này đồ chơi cao cấp nhập khẩu trực tiếp bên Macau số lượng về có hạn anh em nhé đấy, quân thì quân vị nào cũng được đấy, quân thì quân vị xanh chín quân vị nào cũng được cầm bát đi quân cán đi để thử hàng trực tiếp đấy, tôi bỏ quân vị đi thì anh em lưu ý biết sân chơi của người ta ví dụ người ta chơi cái vị bài này thì em chuẩn bị trước ở nhà một cái lá bài tương tự như thế anh em nhé. đấy, thì cách lập trình ra làm sao anh em gạt giúp tôi công tắc ở đây đấy, anh em đặt cái mặt lưng của con bài lên kể cả vị thuốc vị chắn vị đóm anh em đều làm tương tự như vậy em đặt lên sau 5 đến 10 giây máy rung là anh em đã thu mặt vị sau anh em nhá máy đã báo dung chứng tỏ máy đã lập trình và thu quét cái mặt vị sau anh em này ờ, tôi sẽ cắt trực tiếp cái lá bài này để anh em chơi hướng dẫn cách sử dụng ra làm sao cho nó kín đáo và bảo mật anh em này dễ chơi dễ sử dụng hàng ngày chơi cao cấp nhất đẳng cấp nhất của cái năm này em đi chơi ngụy trang ống đồng túi quần túi áo thì tùy anh em máy thu mặt vị A88 bắt xa nhất là 3 mét mới chơi mới vào đồ đều chơi được làm clip tôi sẽ để trực tiếp ra cái bát này ra cái đĩa này anh em để cùng cảm nhận với tôi anh em này tôi sóc cho em đôi ba tay luôn này lẻ dung một chặn dung hai anh em nhá sản phẩm độc quyền chỉ cơ sở cho tôi có anh em này bạc lẻ này ba trắng anh em này rất chuẩn xác anh em nhá tiếp này một này bạc đi bạc chẵn 20 triệu chặn này chuẩn xác anh em nhá hàng chính hãng chuẩn chỉ anh em alo duy nhất một số điện thoại 0976 40 8888 tiếp này một này hai này lên nhà tôi thử hàng anh em cầm bát đĩa quân vị đi anh em này chẵn này anh em nhá máy thu mặt vị A88 đồ chơi cao cấp nhất đẳng cấp nhất nhà tôi phân phối trên cái thị trường Việt Nam này một này lẻ anh em này chuẩn chỉ ba trắng này tay nữa tay cuối rồi anh em này đồ chuẩn tôi không phải giới thiệu quá nhiều một này 5 người xuống lẻ chuẩn xác anh em này ba trắng này mọi chi tiết về sản phẩm về cái máy thu mặt vị A88 anh em alo trực tiếp tôi không chín 0976408888 anh em trực tiếp cái khu vực Hà Nội em qua số 20 đường Mỹ Đình Lam Từ Liêm Hà Nội đó là cơ sở trực tiếp tôi còn khu vực Sài Gòn em qua bến xe Đông nhà tôi phân phối tất cả các loại sản phẩm liên quan đến đồ cờ bạc bịp máy đánh bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu hack game dạy bài tay không khi bán hàng bao giờ cũng bảo hành cho anh em một năm và đổi mới một tháng anh em nha, anh em yên tâm về cái giá cả sản phẩm chất lượng vì nhà tôi đã ý lớn đến giá cả phải chăng anh em mà xa tôi gửi xe khách xe ca đường đi điện nhận hàng kiểm tra hàng đúng hàng thanh toán máy thu mặt vị A88 đồ chơi mới nhất đẳng cấp nhất mới chơi mới vào đồ đều chơi hết hàng của tôi sẽ có tem mát rõ ràng hộp đầy đủ để anh em có cái sản phẩm chất lượng uy tín là vàng anh em này ưu tiên anh em lên cầm bát đi lên cơ sở thử trực tiếp cảm ơn anh em theo dõi clip của tôi